Xin chào quý anh chị, em tên là Cường, em đang làm việc tại Mitsubishi Trung Thượng. Hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị chiếc xe Mitsubishi Pander màu bạc số tự động. Đây là mẫu xe 7 chỗ gia đình giá rẻ đang được rất nhiều người ưa chuộng. Hiện tại Mitsubishi Pander đang dẫn đầu phân khúc và tháng 10 năm 2019 thì đã đứng trong top 1 số xe bán chạy nhất tại Việt Nam thì hôm nay em xin giới thiệu với quý anh chị chiếc xe Mitsubishi Thunder màu bạc này trong quá trình giao tiếp với khách hàng cũng rất nhiều người hỏi em là chiếc xe Xpander màu bạc này liệu có hợp với phong thủy của mình không và quá trình qua quá trình tìm hiểu về phong thủy thì em cũng được biết rằng những người có mệnh thủy thì sẽ rất hợp với màu bạc này nếu như những người có mệnh thủy khi kết hợp với màu bạc sẽ tăng cường các yếu tố thuận lợi và hạn chế những bất lợi ảnh hưởng trong cuộc sống của họ giúp cho người chủ sở hữu chiếc xe Xpander màu bạc mang mệnh thủy này sẽ gặp điều điều may mắn trong cuộc sống vậy những người mệnh thủy này sinh năm bao nhiêu thì à, những người à, sinh năm 66, 67, 74, 75, 82, 83 là những người mang mệnh thủy ngoài màu bạc bên em có sẵn các màu khác để anh chị lựa chọn như là màu đỏ màu đen màu cà phê nâu màu trắng và màu đen các màu các màu này thì ờ, giá thành của nó cũng vẫn như thế riêng màu đỏ thì giá sẽ cao hơn một chút so với các màu còn lại nếu như anh chị không quan trọng về phong thủy xe Xpander với thiết kế Dynamic siêu thế hệ mới đầy phong cách kết hợp với không gian thoải mái đầy tiện ích thân thiện Nhật Bản theo triết lý Omo Telashi cho gia đình quý anh chị sự an toàn để tận hưởng trọn vẹn những hành trình không kể màu nào xe Xpander màu bạc số tự động này được trang bị chìa khóa thông minh cao S nên là khi anh chị uh, mang chìa khóa bên người thì chúng cần phải thao tác và bấm trên được thế này nhưng chị chỉ cần là đến gần xe và mở cánh cửa thì xe có chức năng nó tự kích hoạt thông minh chìa khóa anh chị ấn vào cái nút đen nút đen đen ở cánh cửa bên bên bên người lái khi chị ấn vào cái nút đen đen này thì xe sẽ khóa hoặc mở bây giờ xe đang ở trạng thái là mở cánh cửa đang sẵn sàng được mở ra đây là em đang bấm trên điều khiển thì xe đã khóa để nhận biết được ờ, xe mình đã khóa hay chưa thì là anh chị chỉ cần nhìn gương gương cụp vào thì là xe đã khóa và gương xòe ra thì là xe đang được mở Đây, anh chị để ý trường hợp mà mình có quên thì mình chỉ cần nhìn vào gương và biết được là à, xe của mình đang ở trạng thái khóa hay mở cánh cửa Đấy, khi mở ra thì có đèn chào mừng ở phía bên trên đèn led và gương đèn ở trên gương chiếu hậu sáng trong vòng 30 giây đây anh chị vào trong nội thất của xe nội thất của chiếc xe bên trong với lại thiết kế rất là đẹp và tiện ích màu vàng be trông rất là sáng xe còn ờ, đây là cụm công tắc phanh ASC cân bằng điện tử và điều chỉnh kính chiếu hậu Đấy, anh chị ờ, cùng em xem nội thất bên trong xe xe được trang bị điều hòa hai chiều và trên trần xe này đang được thêm được cái hệ thống quạt gió hai vùng độc lập giúp cho toàn bộ chiếc xe được mát đều trải trải đều từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ ba em sẽ ngồi hẳn dưới giữa để quay cho anh chị xem phần táp lô của xe cũng như là cái không gian khi mà mình ngồi trên xe và nhìn về phía trước nó rất là rộng nhìn nó thoáng vô lăng ba chấu vật gù tích hợp chế độ rảnh tay tai nghe tăng chỉnh âm lượng ngoài ra thì trên vô lăng còn tích hợp với nút là chân ga tự động cần số thì xe này được trang bị một số lùi và bốn số tiến với một số số số mọi người hay dùng là số D ngoài ra thì trong trường hợp mà đường dốc thì anh chị có thể là dùng số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 Đây. bảng đồng hồ analog hiện thị rất là chi tiết và rất bắt mắt ấn tượng anh chị nhìn vào đây thì biết được tình trạng của xe mình đang hoạt động như thế nào rất rõ nét đây nút info để anh chị có thể biết được điểm đây là đang ở mức tiêu thụ mức nhiên liệu này xe vị trí từ mình đi từ điểm A điểm B mức tiêu hao nhiên liệu cũng như là trạng thái của xe đang dừng hay đỗ đây bạn đồng nghiệp của em sẽ thao tác cho anh chị xem với cái Chính đó, cái lái gì điều chỉnh cái lái thì à, lên xuống và ngả ngả người ngả rất là rộng ờ, khi mà mình muốn nghỉ ngơi ấy, thì mình ngã hết ghế ra cũng rất là tiện đây điều chỉnh đệm ghế cho vừa với lại chiều dài của chân màn hình ờ, giải trí DVD 7 inch cảm ứng đa điểm có NFC hỗ trợ chạm gần và em ờ, mời quý anh chị xem cái ờ, chức năng mà hay được nhiều người để ý nhất đây là hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì ờ, khi mà ngả ra kết hợp với nhau tạo thành một mặt phẳng rất rộng thoải mái để cho mình có thể là để đổ cái hàng ghế thứ hai ấy, thì mình có thể là gập một bên để đổ nếu mà ví dụ như là một cái đệm một cái chiếu dài ở ghế thứ hai một bên thì mình vẫn ngồi Đây, anh chị xem hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba tạo thành một vật phẳng rất là rộng và dài bên trong con xe vâng, lúc này thì xe nó ngang một chiếc bán tải xe bán tải như con Starex anh chị là cũng biết ở trên thị trường Hyundai Starex dàn điều hòa cho rằng ghế thứ hai và ghế thứ ba thực chất của nó là là, là hệ thống quạt gió để điều tiết từ hàng ghế thứ nhất xuống hàng ghế thứ hai ghế thứ ba và đây là cốp để đồ những dụng cụ uh, sơ cũ còn <coughs> đây là ngăn ngăn ngăn để đồ mình có thể để được bốn đôi giày hoặc là mình để những vật dụng khác những cái đồ đạc mà mình, mình ngăn này nó rất tiện Hiện tại chiếc xe Mitsubishi Xpander màu bạc đang có sẵn tại đại lý bên em. Thì nếu mà anh chị đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này và đang có kế hoạch mua thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 0929 444 hoặc anh chị có thể là comment ở phía bên dưới để lại thông tin ở phía dưới video này để em sẽ liên lạc với bạn cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em và chúc anh chị ngày vui vẻ